Chủ đề ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về một vấn đề mà công việc này là công việc chung của tất cả mọi người. Đó là bảo vệ ngôi nhà chung trái đất. Và vấn đề mà chúng ta đang đối mặt đó chính là việc ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường, không khí, ví dụ đó là khói bụi, nguồn nước đó là ô nhiễm ở các nguồn nước ở sông, hồ hay nạn vứt rác bừa bãi Nói về môi trường, chúng ta có nhiều môi trường khác nhau và ô nhiễm cũng như vậy. Hôm nay chúng ta chỉ giới hạn trong một phần của đề bài thôi. Các con cùng theo dõi phần đề bài ngày hôm nay nhé. Đề bài ngày hôm nay yêu cầu các con kể lại một việc tốt mà con đã làm góp phần bảo vệ môi trường. Như vậy, chúng ta sẽ tập nói về ý thức bảo vệ môi trường của từng cá nhân. Trước hết, con sẽ cần phải xác định việc tốt đó là việc gì. Đó đơn giản là những việc con đã góp phần bảo vệ môi trường mà học sinh các con có thể tham gia. Nghe là bảo vệ môi trường thì có vẻ là to tát lắm, nhưng đôi khi nó chỉ là những công việc nhỏ nhặt thôi, cũng là cách mà con đang góp phần bảo vệ môi trường đấy. Con có thể tham gia bằng cách giữ vệ sinh chung. Ví dụ, nhặt rác này, đổ rác đúng nơi quy định này hay tham gia làm vệ sinh cùng các bạn, cùng bà con khu phố hay làng xóm của con. Ví dụ ở bức tranh minh họa này, con thấy không, bảo vệ môi trường đôi khi không cần lớn đâu, tất cả đều được xây dựng từ nhỏ và từ những việc nhỏ. Các con cũng có thể lựa chọn đề tài, đó là việc chăm sóc bồn hoa cây cảnh hay việc con